thì để có thể đăng nhập AJ trên máy tính ấy, bạn sẽ tiến hành truy cập vào bất kỳ truyền nào ví dụ uh, Google Chrome này rồi uh, Cốc Cốc này hay Firefox chẳng hạn nha dù đây mình truy cập vào trình duyệt Google Chrome này Ok trên thanh tìm kiếm này bạn sẽ nhập cho mình đường link là pub2.azj.vn nha mình xin loại này là pub2.aj.vn nha Ok sau đó bạn nhấn Enter để truy cập vào này rồi thì lúc này sẽ một giao diện đăng nhập như thế này thì bạn có thể đọc này đăng nhập để truy cập pub2.ichel.vn và bạn cũng lưu ý cho mình nhé, một số bạn bạn truy cập vào mà ra giao diện giống như thế này, này. đăng nhập để truy cập vào workspace.ichel.vn này thì đây không phải là trang đăng nhập của Publisher nha. Nên bạn lưu ý là không đăng nhập vào trang này cho mình nha. Mà bạn sẽ chỉ đăng nhập vào trang là đăng nhập để truy cập vào pub2.ichel.vn cho mình nha. Vì trở thêm ý, ở trong video trước ấy, iChay đã gửi cho ông ta một email kích hoạt và ở trong đó cũng có thông tin này là dành cho asset à, D2C tức là D2C này thì chúng ta sẽ tiến hành truy cập vào trang à, workspace.itrade.vn để đăng nhập ha. Còn dành cho asset affiliate tức là dành riêng cho publisher ấy thì chúng ta sẽ tiến hành truy cập vào trang à, pub2.itrade.vn ha. Nên bạn đặc biệt lưu ý cho mình phần này nha. Ok bây giờ mình sẽ tiến hành quay trở lại trang pub2.itrade.vn này. Sau đó bạn sẽ tiến hành nhập tên đăng nhập hoặc email cũng như là nhập mật khẩu đăng nhập để tiến hành đăng nhập nha. Thì đối với bạn nào đã lưu sẵn tài khoản mật khẩu rồi thì bạn chỉ cần nhấn chọn vào này sau đó cuối cùng nhấn vào đăng nhập để tiến hành đăng nhập vào tài khoản iTrade ha Ok thì đây chính là giao diện trang chủ Palinser của iTrade nha thì như vậy mình đã đăng nhập thành công vào tài khoản Palinser của iTrade. thì ok bạn nào có bất kỳ câu hỏi thắc mắc hay vấn đề nào trong quá trình à, đăng nhập tài khoản ấy thì nhớ để lại comment bình luận xuống phía bên dưới video Hóa xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha